Vâng, xin chào tất cả anh em, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại kênh soi cầu Pikachu, kênh chuyên soi cầu chốt số miền Bắc cho anh em tham khảo hàng ngày. Và lời nói đầu cho tôi thay mặt đội ngũ làm kênh, đội ngũ làm video, đội ngũ chốt số gửi lời chào đến chúc sức khỏe đến toàn thể anh em. Chúc tất cả anh em có một buổi tối thật vui vẻ, hạnh phúc đầm ấm bên gia đình và người thân. Và trước mặt anh em đây là giao diện của kênh mới soi cầu Pikachu đúng không ạ? Thì kênh hôm nay lên video là video đầu tiên cho tất cả anh em tham khảo thì mong tất cả anh em xem video thì cho kênh một lượt like và một lượt đăng ký mỗi lượt like và một lượt đăng ký của tất cả anh em là động lực để cho kênh ngày càng phát triển và đưa ra những cái đường lối cầu kèo và những cái con số chuẩn nhất để đưa tất cả anh em vào bờ một cách nhanh chóng và an toàn nhất đúng không ạ thì sau đây xin mời tất cả anh em trở lại với bảng mở thưởng kết quả của ngày hôm nay hôm nay đúng không ạ ngày thứ ba ngày 17 tháng 3 năm 2020 giảm đặc biệt về cho anh em dạng năm số là 52267 đúng không ạ càng hai đầu sau đuôi 7 in anh em đọc thủ đề đọc thủ đề sau 17 tổng 38 và bộ đề là bộ đề 12 cho tất cả anh em đúng chưa anh em về phần lô tô về phần lô tô thì hôm nay không có đầu nào cầm cho tất cả anh em cả đúng không ạ lô tô rơi đều cho tất cả anh em đặc biệt đặc biệt hôm nay duy nhất chỉ có con lô kép 11 rơi cho anh em hai nháy còn tất cả các chủ lô khác đều rơi cho anh em một nháy rải rác ở tất cả các đầu đúng không ạ anh em thì hôm nay thì kênh mới lên thì chưa có video để cho anh em tham khảo thì sau đây xin mời tất cả anh em trở lại với phần phần bảng đặc biệt tuần cùng với kênh sẽ đi vào phân tích cái đường lối cầu kèo đưa ra cái hệ tổng hệ bộ cho cho ngày mai cho tất cả anh em tham khảo vào ngày 18 tháng 3 năm 2020 và vị trí cân xét của chúng ta là đây đúng không ạ ngày 17 tháng 3 năm 2020 đúng không ạ sau ngày 17 tháng 3 năm 2020 vị trí cân xét ngày mai của chúng ta là đây đúng không ạ thì cái cửa cầu thì hôm nay video mới lên video đầu tiên cho tất cả anh em thì hôm nay tôi sẽ không đi bắt cầu bắt tổng cho tất cả anh em mà tôi sẽ đi bắt cầu bắt chạm đầu chạm đuôi cho tất cả anh em đúng không ạ và đây là những cái vị trí cần xét để bắt cầu cho tất cả anh em để anh em tham khảo vào ngày mai vị trí đầu tiên vị trí đầu tiên nó chính là con bạch thủ đề 44 thì con bạch thủ đề 44 này nó được ăn chạm nó được ăn chạm từ đâu đúng không ạ thì anh em cách đến đó hai tuần cho tôi đúng không ạ cách đến trên đó hai tuần khoảng trống đó chính là con bạch thủ đề 34 con bạch thủ đề 34 của ngày mùng 2 tháng 2 nó sinh ra cho anh em một cái chạm đó là chạm 3 và chạm 4 đúng không ạ thì nó đặt trả về cho tất cả anh em chạm 4 đầu và chạm 4 đuôi cho tất cả anh em trả về cho tất cả anh em chạm 4 là bạch thủ đề kép 44 luôn đúng không ạ anh em bạch thủ đề kép 44 của ngày 23 tháng 2 năm 2020 mà tiếp theo tiếp theo đó chính là con bạch thủ đề 05 của ngày 29 tháng 2 con bạch thủ đề 05 của ngày 29 tháng 2 thì nó cũng được ăn chạm không vợ nó được ăn chạm từ con bạch thủ đề 30 các bạn nó được ăn chạm từ con bạch thủ đề 30 con bạch thủ đề 30 của ngày mùng 1 tháng 2 nó sinh ra cho anh em chạm 0 và chạm 3 thì nó đã trả về cho tất cả anh em đó chính là chạm 0 bạch thủ đề 05 đúng không ạ và cái vị trí tiếp theo của chúng ta vị trí đó chính là con 54 của ngày mùng 6 tháng 3 năm 2020 thì nó được ăn tạm nó được ăn chạm ăn chạm từ cái cửa cầu con bạch thủ đề 15 con bạch thủ đề 15 của ngày 31 tháng 1 đúng không ạ con bạch thủ đề 15 sinh ra cho anh em chạm 1 và chạm 5 và nó đặt trả về cho tất cả anh em là chạm 5 bạch thủ đề 54 có chạm 5 cho tất cả anh em ăn chạm 5 trực diện cho tất cả anh em được chưa và cái vị trí tiếp theo vị trí tiếp theo đó chính là con bạch thủ đề 51 của ngày 12 tháng 3 năm 2020 thì con bạch thủ đề 51 này nó cũng được ăn chạm từ vị trí đó chính là con bạch thủ đề 12 con bạch thủ đề 12 đúng không ạ ăn chạm từ vị trí con bạch thủ đề 12 của ngày 30 tháng 1 con bạch thủ đề 12 sinh ra cho chúng ta là chạm 1 và chạm 2 thì nó đã trả về cho tất cả anh em bạch thủ đề 51 chạm 1 trực diện cho tất cả anh em đúng chưa và cái vị trí cần xét ngày mai cái vị trí cần xét ngày mai đó chính là nó ăn được được ăn chạm từ cái cửa cầu đó chính là con bạch thủ đề 89 đúng không ạ anh em nó được ăn chạm từ con bạch thủ đề 89 thì con bạch thủ đề 89 này nó sinh ra cho anh em hai cái chạm đó là chạm 8 và chạm 9 đúng không ạ anh em thì nó sẽ theo cái đường lối cầu kèo này thì ngày mai nó sẽ trả về cho anh em chạm 8 và chạm 9 cho tất cả anh em đúng không ạ chạm 8 hoặc chạm 9 cho tất cả anh em vào ngày mai đấy, đây là cái đường lối cầu kèo bắt chạm bạch thủ đề ngày mai cho tất cả anh em đúng không ạ vị trí đầu tiên là con 44 được ăn chạm 4 từ con bạch thủ đề 34 đúng không ạ vị trí thứ hai là con bạch thủ đề 05 được ăn chạm từ ăn chạm 0 từ con bạch thủ đề 30 và con bạch thủ đề 54 thì ăn chạm 5 từ con bạch thủ đề 15 con bạch thủ đề 51 thì lại được ăn chạm một từ con bạch thủ đề 12 vậy thì ngày mai ngày mai nó sẽ được ăn theo cái đường lối cầu kèo thì nó sẽ được ăn chạm từ con chạm 8 chạm 9 từ con bạch thủ đề 89 của ngày 29 tháng 1 đúng chưa anh em thì video đầu tiên thì tôi không đi cầu ép vì không bắt tổng cho tất cả anh em chỉ lên video bắt cây cầu là bắt chạm bạch thủ đề cho tất cả anh em đấy nên là giờ xin mời tất cả anh em trở lại với phần chốt số tham khảo ngày mai đây đúng không ạ trước mặt anh em đây là bảng chốt số tham khảo vào ngày mai chốt số tham khảo ngày 18 tháng 3 về tổng đề tổng đề thì bắt chạm cho tất cả anh em theo cái đường lối cầu kèo thì bắt cho anh em chạm 8 chạm 9 không ạ chạm 8 9 đúng chưa anh em thì ép vì ép vì hôm nay video đầu thì chưa có cái đường cầu ép vì cho tất cả anh em hạ dàn hạ dàn chạm 8 chạm 9 thì bắt cho tất cả anh em là bắt cho tất cả anh em hạ dàn 10 số cho tất cả anh em đúng không ạ là 08 80 09 90 89 98 49 94 38 83 đúng chưa anh em tổng đề chạm bắt bắt chạm cho tất cả anh em là chạm 8 và chạm 9 hạ dàn thì không 0880 0990 8998 4994 và 3883 đây đây là dàn 10 số cho tất cả anh em để anh em tham khảo vào ngày mai tham khảo bạch thủ đề ngày mai đúng không ạ về phần bạch thủ lô bạch thủ lô ngày mai đúng không ạ thì hôm nay đề đã rất sau 7 thì ngày mai bắt cho anh em bạch thủ lô bạch thủ lô là bạch thủ lô 32 đúng không ạ bạch thủ lô 32 và độc thủ lô là độc thủ lô 23 đúng không ạ anh em đấy thì trước mắt anh em đây là cái bảng chốt số tham khảo ngày 18 tháng 3 chạm đề là chạm 8 chạm 9 hạ dàn 10 số tất cả anh em bạch thủ lô 32 độc thủ lô 23 thì những cái con số đúng không ạ những cái con số tất cả các con số mà kênh đưa lên chỉ mang tính chất tham khảo anh em nhé anh em nào hợp thì chúng ta chơi trùng máu trùng trùng cầu kèo thì chúng ta chơi chúng ta vào tiền còn không trùng máu không trùng cầu kèo thì chúng ta dừng lại ở mức độ tham khảo và theo dõi đúng không ạ còn những anh em nào mà xa bờ đoạn số thì anh em liên hệ Zalo kênh 0396 300 260 kênh Zalo chốt số cầu VIP cho tất cả anh em những cái con số tỷ lệ ăn cao hơn cho tất cả anh em ở trên kênh đúng không ạ thì cuối cùng cho kênh xin chúc tất cả anh em có một buổi tối thật vui vẻ hạnh phúc và đầm ấm và ngày mai là một ngày phát tài phát lộc với tất cả anh em và kênh xin dừng video tại đây hẹn anh em vào khung giờ này ngày mai xin chào tất cả anh em